hình dáng mà tả cái bài lên <laughs> nghe gì rồi con mình cao mét gần mét tám con vợ tương lai nó có bị lớn trời ơi nha con thấy sầu não thấy nó nằm trên băng ca hai tay đưa lên chứ con nghĩ à, con tôi sống rồi Cô là Trần Thị Xuân, nay 65 tuổi Cô xin chào MC Quyền Linh dạ. Cô à, xin chào MC Lê Lộc Chào cô Chào quý khán giả đài truyền hình Dễ thương Hiện nay thì cô đang làm gì? Đang giữ con trai Cháu trai chứ hả cô? Con trai đang học ở à, sân khấu điện ảnh năm à, năm 2 à. Giữ cháu nội cháu nội nữa ờ. Bỏ à. Bình Dương dạ. Chạy xuống Sài Gòn nuôi <laughs> Nhà cô gần chùa bà đó Dạ Mấy cháu ờ, Dạ, em tên Phan Thị Thanh Hoa, năm nay em 38 tuổi Dạ Em ở uh, Thủ Dầu Một <laughs> xin 38 chào. tuổi trẻ quá nha Dạ, xin à. chào ờ, anh Bùi Linh và chị Linh Lộc và tất cả các khán giả <laughs> trong trường quay có mặt ngày hôm nay dạ. Như cái ngày đầu tiên á, mà cô Xuân gặp con dâu này nè, cô có ấn tượng gì không? tụi nó quen nhau được bốn năm năm rồi mà nó giấu hồi quen mới mười mấy tuổi ha <laughs> giấu mười mấy là mười mấy dạ đó quen mười bảy mười bảy là quen rồi dạ đó được, mấy năm rồi mới ra gặp là lúc đó ra kêu bằng bác dạ ấn tượng đầu tiên á trước khi mà bé này về là con trai á à, quang bình nó nói là à, mẹ ơi tả hình dáng à, tả cái bé lớn nghe dưỡng rồi <laughs> con mình cao mét gần mét tám mà phóng viên nữa mà mặt mày xin lỗi ờ, bảnh tỏn đàng hoàng đẹp hơn tuấn tú luôn mà vậy mà nó nói con con con con vợ tương lai nó có bị lớn trời ơi nghe con thấy sầu não <laughs> làm sao suy nghĩ cũng buồn chứ nhưng mà ủa nó cưới thì mình cưới đâu đúng rồi Chào đâu có vợ nó hay vợ mình đâu ôi thôi cũng làm gì làm à, miễn sao mà về làm có cháu nội cho mẹ là được rồi ừ. cái thời gian qua 4 năm chị này về ừ. nhưng mà ừ. lúc đấy vì cô giao vậy nè cô cho con cô đi học hai mấy tuổi ra trường cô giao cho tụi con làm từ bắt đầu ra trường cho đến khi mà lấy vợ là đám cưới yeah. Dạ. gả chồng thì tiền đó con giữ lại đúng 30 tuổi mẹ mới cho lấy vợ đúng 30 tuổi mẹ mới cho cưới chồng yeah. Dạ. À thì chị nó làm đúng y vậy từ bắt đầu ra trường làm để dành tiền mua đất riêng luôn chứ bộ à giỏi quá rồi tới anh anh anh này làm nhiêu tiền còn bạc nữa trơn nhưng mà cô không hiểu cái nó theo lời dặn của mẹ không dám dắt về à. sau 4 năm dắt cô nàng về thì thấy như sao nó nhỏ chút xíu vậy không nhỏ xíu thấy vậy nhỏ thiệt mà hồi đó em ốm đó anh giờ em xanh em bé này em hơi mập tí xíu à. Chứ đó nhỏ mà xin lỗi nha đừng buồn mẹ nói nha không đẹp bằng giờ <laughs> đen ốm mà dòm thấy nó không có mượt mà tại cưng biết sao không gánh nặng gia đình từ bình dương mày xuống chợ còn muối gì hả con chợ uh, nguyễn tri phương ờ nguyễn tri phương à, ba tháng hai một giờ rưỡi đêm đã leo lên xe chở đồ hàng bông đi xuống sài gòn bán 2 giờ chiều phải quanh trở ba bao giờ chiều quanh trở về cuộc đời cứ như vậy như vậy hoài thì nó đâu làm Đúng sao rồi. mà đẹp được cái nghe thương quá thường có con xong rồi ở ờ, chồng xong á gọi là phát tướng thì ghi lên á yeah. Dạ. khi mà em gặp mẹ chồng đó em cảm giác mẹ chồng thế nào dạ ấn tượng mẹ thì mới đầu về nhìn thì à, ông xã trở về nhà thì thấy mẹ cũng ờ, hơi khó nhưng mà về tiếp xúc thì ờ, thấy mẹ nói chuyện cũng bình thường không có khó nhưng mà mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi chị dạ 11 năm chị quen nhau 12 năm dạ. cưới nhau 11 năm dạ. 23 năm rồi dạ dễ sợ luôn chị là mấy cháu rồi dạ mới có một bé hả chị à, bé này lớn chưa chị dạ 5 tuổi à, dạ ở đang ở với cô dạ khi mà cưới vợ về cho con trai á là đầu tiên hết á bàn giao hai kiosk quần áo lại cho con dâu à, khỏe rè ha. trước khi bước ra khỏi tiệm nhờ bà vú với chị hai nó hai chục triệu đi mua thêm quần áo đổ vô rồi để lại bảy cái máy may được nàng dâu rồi là thải cái đùng oh, khỏe quá <laughs> về vẫn già sau đó thì ờ, tới ngày đám cưới thì sao trời ơi thôi đừng có nhầm chứ uống tưởng đang bảy chục bàn hả <laughs> sao vậy cô tới ngày đám cưới mà thằng con mình nó còn không chịu về em cưới nữa đó đi làm hả cô không phải đi làm giận nhau không ý, phải giận nhau ý là anh đi nhậu á anh đi nhậu tới sáng anh mới về cho nên mẹ sợ <laughs> giờ 12 năm rồi đăng lý chưa cưới nữa con đi tắm biển ừ, tính tú con cô á cô không biết ăn ốc mà cô sợ ốc mà con ốc móng tay con biết không dạ ốc dài nó... dài á cô ừ. Dạ. đã vậy mà nó còn lấy nó đem cô ngồi vậy ăn vậy nè ngồi vậy con dâu ngồi đó thằng thằng chồng nó ngồi cái đó lúc chưa cưới nha tự dưng đem lại đem lại con ốc đưa cho mẹ cô vậy cô hết hồn hết vía cô chụp cái bình ra cô chọi nó một cái phát vô đầu con nhỏ này máu chảy dậm về thằng kia hập xuống đường nhỏ đầu nước lên trời ơi trời máu chảy dùm về thằng bình chồng nó bây giờ mới nhào tới dùm cái đầu lại dạ. cô hết biết rồi vậy rồi cô không không còn biết nữa trời ơi là lúc đó phải lo cho cô nữa hả lo lo cho cô rồi <laughs> cô cô sợ quá cô cô muốn dạ, chết dạ, à cô dạ, muốn dạ, xỉu dạ, rồi dạ, dạ, dạ. Thì... tại mẹ có cái bệnh tim bệnh sinh cho nên là mẹ cũng phải ơi là hai người hai người bị hết con nhỏ này thì khóc thôi còn cô là cô khóc chết xong vậy rồi cô khóc cô xin lỗi nó mà cô ôm nó cô khóc mày xin lỗi con mày xin lỗi con tại tiếng chứ không phải là tại mẹ mình xin lỗi ngàn lần xin lỗi con xin tao nói nguyên cái khu ăn đó họ dòm quá trời đất dòm dòm cái tôi có lỗi tôi xin lỗi dâu gái tôi chứ lúc đó chưa chưa là con dâu dạ dạ là sao lúc đó là về là phải cưới liền luôn cưới liền luôn rồi nhiều quá cưới liền. để, để gọi là thay cho là xin lỗi dạ. hay là mà em cưới với mọi chú cưới nên chả còn bà bỏ đi đó dạ trời ơi kêu mình ép nó bắt phải cưới giờ con quen ta 12 năm rồi giờ con phải cưới không thể nào để được vậy hết đó lâu quá rồi không có được nó nói giờ mẹ nghỉ đi đám cưới về tiền đâu mà nuôi làm nhiêu lẫm hết nhiêu tiền đâu nuôi mẹ nuôi dâu nổi không đó nói tao nuôi 10 con dâu chứ không phải là một con cô tuyên bố mà yeah. Dạ. 10 con 15 đứa cháu nội đem về đây cho mẹ yeah. Dạ. thành ra khi mà mẹ mới nói là thôi bây giờ nếu mà cưới mẹ bàn giao hết cho tụi con yeah. Dạ. mà giao với nhỏ này nha tại vì nó không đồng ý cưới tại vì nó cưới là nó không nuôi con nổi thì bây giờ mẹ giao hết tài sản mẹ lại cho con con tự làm phụ chồng chồng coi đừng có nghĩ tới tiền con chồng mấy triệu đồng đừng nghĩ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 thì có gì về ví dụ như em không biết thì mẹ chỉ cho em em ấn tượng lần đầu tiên em về em chỉ biết chương trứng thôi rồi à, chứ không biết làm gì chồng nấu cho em ăn không hả dạ cái xong cái về cái nó mẹ vợ bình giỏi lắm mẹ nha luộc hột gà chín luôn á <laughs> nhất là luộc gà chín luôn á biết luộc gà thôi hoài nó không có làm gì hết đâu dạ cô cũng không cần cưới con dâu về để mà phục vụ cho mình ủa mình có tiền mướn người làm cái mắt gì bắt con dâu thành ra là cô nói cứ cưới về đi rồi chuyện đó tính sao về làm dâu rồi hai mẹ con mình hợp nhau không cô à, hợp dạ bây giờ có chuyện gì á bà này thì có cái bệnh là chồng là phóng viên mẹ thì nói cho ngay đàn bà nào cũng ghen mà anh kia thì cứ mấy cô ở trong đài thì mượn trở về giùm giờ không cần biết mà cứ ác nhân thằng kia trở về giùm là có người là học bà này nghe bà này có nhiêu đó thôi cô mới nói vậy nè cô nói giờ mình là vợ bây giờ ha mẹ cũng vậy ba là văn nghệ ba đi hát ba đi hò ba đi đờn ba đi ca mặt ba chồng mình bước về nhà là chồng của mình ra ngoài xã hội mặc kệ người ta con sống như vậy thì mẹ con mới có được cái hạnh phúc con phải tin chứ mà ghen đàn bà nào không ghen nhưng mỗi người cái ghen khác nhau rồi, rồi cái từ đó tới sao nghe lời mẹ tút tút bây giờ làm gì lắm ở luôn đúng không dạ em sao thấy cảm giác mình không hợp điều gì với mẹ chồng và hợp điều gì với mẹ chồng nào thấy cho mẹ hợp với mẹ là về ăn uống hai mẹ con hay ăn thích ví dụ như nấu cháo gà đồ này kia gì đó dạ. rồi ăn dụ thịt kho tàu hai mẹ con rất là hợp lên ngồi ăn thì nói chuyện với mẹ rồi tâm sự rồi nói chung thời gian em cũng ít sáng em đi rồi tới tối chín 10 giờ em mới về cho nên là tiếp xúc với mẹ thì cũng ít cách ăn bận thì trong mẹ tính nghệ sĩ mẹ thái bằng đồ kim tiến chiếu hơn em <laughs> mua đồ quà cho về cô mua đồ dữ lắm dài dép quần áo áo khoác là mấy chục áo khoác đồ bộ cô mua về tưởng sao nhưng mà cô chỉ có kim tiến lấp lánh gì không dạ không rồi mẹ mua vậy rồi có hợp không à, nhưng mà mẹ để ý riết mẹ cũng biết à, mua về không? cái mẹ lựa mẹ nói nè này con chịu không à. mẹ con chịu thì con lấy còn này con không chịu á thì mẹ đem về bình phước mẹ cho mấy ờ, mấy dì mấy cô yeah. Dạ nói dạ để này con lựa <laughs> ban đầu không có vậy con dạ lấy không chừng dở tủ hơn vậy tại vì lấy cho vui lòng mẹ thôi qua lá cành quá chị dám mặt dạ. nay thì không dám dạ. cô mới la con nói con trả lời thẳng thắn mặt hay là không dạ. mẹ còn cho người khác còn cái chuyện mà mình ờ, cháu á là mình toàn quyền là mẹ quyết định hết đúng không hồi sanh về á thì trong tháng thì mẹ nuôi có cái hỗn hợp là gì thôi à chị mẹ nói là hồi đó giờ mẹ đẻ ba đứa con rồi mẹ nuôi mẹ không có xông hơi gì hết á không có xông hơi em bé gì hết á dạ không rồi dạ, em mới nói vậy nè bên má thì con sống với má thì con thấy là má sanh đứa con nào ra cũng phải xông hơi cái em làm vậy thì ý mẹ vậy như cũng trái ý mẹ thì mẹ cũng hơi buồn hơi khó chịu nhưng mà em nói với ông xã nói ông xã rồi anh nói với mẹ cái đó cũng đâu có gì đâu xong hơi em bé cũng tốt mà cái ông xã nói lại với mẹ thì mẹ cũng thôi mẹ không nói gì hết vậy như mẹ cũng sợ bụi bặm cho cháu thôi chứ cũng không có gì hết tại vì nó mổ mà nếu mà con xông hơi là cái khói nó sẽ nhiễm trùng cho người mẹ nói chung là mẹ chồng là thương nàng dâu nhiều hơn nó thương nàng dâu hơn à, tại vì em bé nó nó khỏe như con voi nó không có bệnh gì hết yeah. Dạ. mình chỉ ủ lại đừng có cho ra gió đừng dặn quạt máy thì thôi đừng dặn máy lạnh thì thôi nhưng mà người mẹ lỡ nhiễm trùng rồi thì sao đúng rồi thương con dâu nhiều hơn dạ cuối cùng là ai chịu thua ai cô chịu thua <laughs> nó mới đẻ nói vậy sợ nó nó có gì nó nó nó, nó trợn trắng lên rồi đó giờ là chà, cháu cho cháu nội bà nội chăm hết hả dạ không cho bú mẹ nữa mà nội với ông nội rồi giờ hiện nay bà nội ở sài gòn à, nuôi cậu ha dạ nuôi bé luôn cho học ở đây nhập hộ khẩu gì đây học luôn rồi giờ đem cháu lên chăm sóc luôn dạ dạ đi học mười mấy tháng đến giờ nhưng mà cái điều này con không biết là do ý nguyện của cô hay là chị muốn là cháu đi theo bà cô ồ muốn chứ thương cháu quá vậy sao không để ở gần mẹ ha tại vì gần giờ dạ. mẹ sao bằng bằng cô bà nội thì chăm nói chung là chăm con nít kỹ lắm cho nên là hả bà nội là mê cháu nội bà nội ngủ thiếu bà nội chịu cũng được nhưng mà dù sao cũng là máu mủ của mình dạ đúng, đúng rồi gì lâu quá chị có nhớ không chị nhớ buồn. nhưng mà mình phải hy sinh cho ba mẹ nhưng mà em cũng đi làm suốt mà dạ đó dạ đúng rồi chăm con mà có buồn có nhớ không cũng nhớ lắm đó chị nhưng mà mình thương à, ba mẹ mình à, hy sinh cho cho cháu hay ba mẹ bây giờ cháu mà không có bà nội cháu cũng không chịu mà bây giờ bà nội không có bé bà nội ngủ chung bà nội cũng không chịu thực sự đi cũng không xa đâu 45 phút còn nếu đi xe chạy, xe ô tô chạy thôi chứ xe máy chứ không tới đâu dạ. cũng gần mà rồi à, bây giờ thì cô cảm giác là cô chưa hài lòng điều gì với con dâu của mình chưa hài lòng hả giờ cô muốn kiếm thằng trai cháu nội nữa có dây gom của bạn à mà nó nhín nhín với cô quá cô buồn sao nhín vậy nó muốn làm giàu đẻ con mà nhín cái gì bây giờ nhín. ráng kiếm cho bà nội đứa nữa đi nhiều khi đẻ ra sợ nội cực nữa hả người ta chấp nhận mà đây hôm nay để ờ, có lá thư của ông xã em gửi anh ờ, sẽ đọc xem coi à, ông xã nói gì về hai người nha đây là thơ của bình à bình mẹ thiên xuân kính thương bình và hoa quen nhau đã lâu nay thấy mẹ lớn tuổi trông có cháu nội dữ lắm bình định lập gia đình có cháu cho nội ấm bồng xong điều đáng nói nhưng bình chưa dám nói đó là em hoa tối ngày phụ mẹ buôn bán nên việc nội trợ bếp nút rất dở nên bình chưa dám đi đến hôn nhân cuối cùng mẹ quyết định cưới hoa làm vợ bình là mẹ quyết định Thanh Hoa, vợ yêu của anh Anh làm việc công chức hưởng lương cố định Anh rất muốn lấy em làm vợ Nhưng sợ điều kiện kinh phí sinh hoạt gia đình khó khăn Bởi vì có vợ thì phải có con Mọi sinh hoạt đều tăng theo nhu cầu Hơn nữa, anh biết tính mẹ rất là kỹ lưỡng Chỉnh chu về mọi mặt Tuy nhiên, đâu ai biết được chữ ngờ trời xuôi đất khiến thế nào Mẹ anh lại thương con dâu hơn là con ruột của mẹ Bình xin cảm ơn mẹ vô cùng hãy sống lâu với chúng con để chúng con được trả hiếu mẹ nhé mình cũng mong rằng vợ yêu của anh thanh hoa thương mẹ như mẹ ruột của mình tiền bạc vật chất có thể mất đi tìm lại được nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn khó tìm lắm hòa tìm được sự hòa hợp đồng lòng là vô cùng khó khăn hãy giữ lấy những tình cảm này mình xin cảm ơn mẹ thiên xuân và vợ thanh hoa đây là những cái à, lời chia sẻ của bình đối với mẹ à, cảm giác thế nào ừ, con biết không cô à, thương nó và cô thương bé này lắm hồi à, lần đầu tiên mà nó sanh ra cô đứng ngay cái cửa thang máy á cô chờ lúc mà vừa ngừng xuống là bấm mà thấy nó nằm trên băng ca đó vừa thấy con cái chưa kịp ra khỏi cái chỗ đó là hai cái tay nó đưa lên vậy <laughs> bé này nè hai tay đưa lên vậy cô lại cô ôm nó vậy cứ cô nghĩ con tôi sống rồi còn nó thấy cô nữa nó mẹ ơi khóc quá trời khóc luôn hỏi nó sao hay nói nằm trong đó có mình á tay ra hết có mình còn nằm đó vậy nó cũng hoang mang nó cũng không biết sao mà nó bị vậy nhưng còn cô cô thấy con người ta tìm cái chết lấy một cái sống để cái nồi cho mình lúc đó cô không nghĩ nó là con dâu con con nghĩ nó là đứa con gái tuyệt vời của con đúng là rất là cảm động cái tình à, vâng, đúng là mẫu tử luôn đó Chứ lúc đó không là nàng dâu mày chồng nữa dạ. còn em lúc đó em cảm nhận thế nào Nói chung lúc đó em cảm nhận em à, sợ lắm Cái xong rồi ra gặp mẹ rồi cái tự nhiên hả Mình vui, mình ôm mẹ Hai mẹ con khóc quá trời luôn Ở trong bệnh viện đó, người ta thấy, người ta hỏi là Ủa con dâu cô hay là con ruột Cái mẹ nói là con dâu Nó trời ơi con dâu mình sao thương dữ vậy cảm ơn à, cô uh, thương với lại uh, hoa dạ tham chương trình chúc mẹ chồng nàng dâu mãi mãi giữ tình cảm như thế dạ hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ chồng của em không con á rất là cảm ơn ba mẹ con cũng mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe qua chương trình này con cũng hứa với ba mẹ ba mẹ cứ yên chí ví dụ như ba mẹ mà còn sống lâu được á thì tụi con hả về với ba mẹ thường xuyên ba mẹ yên chí ví dụ như ba mẹ có gì thì tụi con cũng cố gắng ờ, nuôi em không có bỏ em đâu ba mẹ sợ ừ